Xin chào tất cả mọi người Xin Mình chào. Phước Sửu và Ngọc Ánh à, hai tụi à, mình á là đang đứng tại một cái cung đường mà chắc là quý anh chị ai cũng đang thắc mắc không biết là lạc vào một cái xứ sở nào nó đẹp như vậy Phan vâng Ngọc Ánh Đúng rồi, hiện tại thì à, anh đang đứng ở đây là một cái dự án rất là hot ở khu vực Nam Sài Gòn Thì hiện tại bây giờ là anh sẽ mời mọi người đi tham quan một cái shop house Thực tế một cái căn hộ shop house ở ở đây xem như thế nào nhé Và chúng ta sẽ cần kinh doanh buôn bán gì thì à, mình sẽ à, giới thiệu cho các bạn luôn Trước khi mà kinh doanh buôn bán thì mình phải đi dạo sơ qua cái cung à, đường này okay xe nó có là phải là một cái cung đường để mình kinh doanh buôn bán hay không rồi nó có những tiện ích gì ừ. thứ nhất thì phước sửu đang à, đứng tại một cái cung đường như à, ngọc ánh đang nói đó là cung đường mặt tiền đường nguyễn hữu thọ ở đây là chỉ mới một len bên kia còn một len nữa và phía bên giữa là còn một khoảng đất trống để sau này có thể là mở rộng đường nguyễn hữu thọ và đặc biệt sau này sẽ có một cái tuyến metro số 4 đi ngang qua và một cái điều đặc biệt nữa là đối với cái shop hồng của GS nhà bè này có thêm một cái cung đường ở đây là gần 8 mét à, cung đường 8m này thì quý anh chị có thể là đầu xe nè mua sắm và có thể di chuyển qua lại hơn những cái cung đường à, những cái shop house khác trên dọc đường Nguyễn Hữu Thọ của những cái công ty khác à, Ngọc Ánh ạ. À. Ở đây rất là tiện lợi luôn. Đúng rồi. Tại vì à, như mình thấy là ở phía trên kia có một số dự án đó là cái chỗ đậu xe rất là khó khăn. Ví dụ như chẳng hạn đậu xe hơi là phải đậu bên ngoài mà sắp tới là ví dụ như là ừ, công an hay là người ta sẽ dọn dẹp á, là mình rất là khó buôn bán tại Chính vì xác. là khi mà mình kinh doanh quán ăn hay là chẳng hạn như là một số cái lớp học Anh ngữ chẳng hạn á thì mình sẽ không có chỗ đậu xe cho học viên yeah. và ăn uống cũng rất là là mất đấy chỗ đậu xe nè đúng rồi và một cái vỉa hè rất là lớn không Ngọc ảnh bây giờ Phước Sửu vào Ngọc ảnh để ta gọi là thỏa thích là đi bộ nè à, tận hưởng những cái không khí mát mẻ rất là nhiều cây xanh tại dự án này và mình tham quan một cái căn shop house cực kỳ đẹp này à. phải không rồi bây giờ là phước sửu mời ngọc ánh đi vào nha à. đây cái căn shop hoa mà Phước Sửu mà đang ờ, mà giới thiệu cho Ngọc Ảnh ờ, có diện tích là ngang 7 dài 18 và được thiết kế là một trệt ba lầu sân thượng áp mái rồi mình vào nha một cái diện tích rất là hợp lý để kinh doanh shop house tại vì bây giờ hiện tại anh thấy một số dự án là người ta chỉ có 6 thôi nó hơi bị nhỏ đúng thế này là 7 là một cái rất là hợp lý để có thể mình kinh doanh ờ, quán ăn hay là một cái trường học anh ngữ hoặc thậm chí là một số cái trường non nho nhỏ đó thì mình có thể mình thuê ở đây mình làm được à chủ đầu tư này rất là tinh tế họ thiết kế một cái cầu thang nhỏ ngay ngay trước một cái cái cái, à, à, cái cửa để sau này rất là tiện lợi khi mà Ngọc Ánh là sở hữu cái căn số bao này ừ. thì Ngọc Ánh có thể làm một lối đi riêng à. đi riêng lên trên hoặc cái là Ngọc Ánh có thể là xây thêm một bức tường và đi lại và đây là cái lối gọi là kinh doanh shop à. để ờ. để cái lo cái đây là cái dầm của thang máy thì cái khoảng ờ, cũng khoảng là 5 mét mấy 6 mét của cái mặt tiền này á thì Ngọc Ánh có thể cho thuê riêng lẻ luôn ừ. thì là thuận tiện quá ha quá thuận tiện và Ngọc Ánh ờ, xem này bên trong của cái shop house này á, được à, và thiết kế rất là thoáng à, đã trừ những cái hộp gen làm nhà vệ sinh đây là dầm của thang máy, thang máy đi lên cao à. và như ngọc ánh xem phía sau nè cái gọi là cái lô loa giếng trời này đây thì ngọc ánh rất là rộng luôn rất rộng phong ngọc ánh đúng rồi bình thường mình chỉ thấy là chừa khoảng 2 mét nó khá là nhỏ thì mình nghĩ cái diện tích này chắc phải tầm 4 mét đúng không chú chính xác quá tuyệt vời đó ngọc ánh ở đây là 4 mét và đối với cái dãy nhà phố phía sau hai mét rưỡi nữa thì ở đây có có một cái sân vườn gọi là 6 mét rưỡi Ừ. nhưng ngọc ánh nhìn thấy một cái sân vườn rất rộng từ đầu dự án cho đến gần như cuối đuôi của dự án luôn rất là thoáng tại vì bình thường mình thấy là hai cái nhà nó quá sát với nhau nó không có được đẹp mà nó hơi bị bí đúng không chính xác này. khi ở đây có những cái sự cố cháy nổ hay là có những cái trường hợp gì thì xe cấp cứu uh, xe xe cứu hỏa hoặc là những cái đơm, những cái lính cứu hỏa nó vào rất là dễ dàng luôn ừ. ngọc ánh tránh những cái trường hợp và những cái gọi là thương vong xảy ra ừ và như ngọc ánh biết cái là đối với các chủ đầu tư à, gs á, là một cái tập đoàn gọi là chú trọng về khoảng không cây xanh và một nơi gọi là ở tinh tế và là nơi để, để đi để trở về nhà à. Dạ. Yeah. Nên nhớ là đây Ngọc Ánh mặc dù giao thô Ngọc Ánh ạ à, Nhưng mà gọi là họ làm rất là tốt Ở đây là cửa à, Cửa này là ừ, chống ồn à. Và cửa nhập ha à, kính à, cường lực à, độ hai dày là hai lớp rồi và đồng thời ở đây là sơn và một cái cách thiết kế giống như là châu Âu phong Ngọc Đúng rồi, anh rất thích cái màu sơn này nhá Nhìn nó rất là kiểu ờ, trầm mà nhưng mà nó rất là sang chứ nó không có bị quá tối á Chính xác, nó không cổ mà cũng à, cũng không có tân thời Đúng Nó rồi. kết hợp lại với nhau Nhìn. Muốn cái gì là cũng có đây trong này hết Rồi bây giờ mình à, vào bên trong để mình à, lên trên mình xem là bên trên thiết kế như thế nào Ngọc Ánh ha anh thích nhất là cái à, hộp thăm hộp gen để à, sẵn thang máy như này nè rất là tiện tại vì à, có một số dự án người ta không để sẵn á thì khách những người mà người ta có cái nhu cầu mà lắp cái này rất là khó khăn khi mà mình xin rồi à, bây giờ Phước Sửu vòng một Ánh bắt đầu mình đi lên trên cầu thang nè Để mình đi lên xem tầng 1 nè Mình có thể bố trí được những gì khi mà ví dụ mình sở hữu một cái căn số house này phải không? Đúng rồi à, Mình có thể là tối đa gọi là diện tích để vừa ở vừa cho thuê hay không ha đây cái à, khi mà à, Phước Sửu và Ngọc Ánh vừa bước lên à, cái cầu thang thì đây là một cái dầm của thang máy thì đây là cái thang máy cái thang máy từ gần như nó ôm trọn cái cầu thang luôn Ngọc Ánh nhưng mà cầu thang thì được đưa sát tường nên là tối đa tận tối dụng diện tích đúng không? không có rồi. bị ảnh hưởng ha mà không gian ở đây thì khá rộng rãi và có ban công trước và phía trước thì có cửa sổ đó. À, nên là một cái không gian khá rộng ở đây thì ngọc ánh có thể là thiết kế làm mà nhà hàng được nè khách sạn được nè quán cà phê ha? quán cà phê được luôn thậm chí trường học anh nghĩ là chắc cũng được tại vì bây giờ hiện tại những cái trường mà nhỏ nhỏ trường mầm non nhỏ là người ta cũng chỉ thuê một cái căn như thế này thôi chính xác ừ. cũng đầy đủ những tiện ích và những cái tiện ích thì mình sẽ là, là chút xíu nữa mình khám phá sau và bây giờ là phước sửu sẽ mời ngọc ánh à, đi lên tầng 2 ha rồi à, Phước Sửu cùng với Ngọc Ánh à, mình di chuyển lên tầng 2 để xem cái căn shop house này á ừ. trong tầng 2 thì nó có cái gì đặc sắc ha và nó có khác với những cái căn shop house khác hay không nhưng mà Ngọc Ánh đang như tên Ngọc Ánh đang thấy là dọc theo cái cầu thang thì luôn luôn có cái hệ thống cửa đó Ngọc Ánh nên là tạo à, cái căn nhà thoáng. một thoáng luôn rất là thoáng luôn và không có phải bị bí ha mình lấy ánh sáng tự nhiên luôn đúng không dạ đúng rồi thì bây giờ ở đây là chủ đầu tư chừa những cái hộp gen à à, đối với hộp gen này thì mình có thể làm cái nhà vệ sinh hay là mình làm những quầy bar và một cái điều đặc biệt không có những cái căn shop house khác không có đây là có một cái ban công rất là lớn luôn ban công này á, là rất là chiêu mình Đây có thể mình làm ờ, cái ờ, bàn ghế mà uống trà cà phê rồi ha nếu mà mình ở uống trà cà phê còn nếu kinh doanh ăn uống mình có thể mang lên đây là một cái quán ở phía ngoài mình rất thích anh ấy thích ngồi những cái quán mà có không gian như có vậy có không đó. gian như vậy một cái tầm view rất đẹp Đúng phóng tầm xa à, là những cái căn biệt thự của La Villa và nay sau này Đúng rồi cây đẹp cối luôn. ở phía trước cũng rất là thoáng chứ không không đến nỗi mà một cái ban công khá là rộng, rộng và ừ, ừ, ảnh có nghĩ là cái cách thiết kế xây dựng ở đây là có cái độ cao trần khá thoáng phòng anh đúng rồi độ cao trần này chắc phải trên 3 mét đúng không đúng rồi ở dưới là gần 4 mét và ở trên này là khoảng 38 anh ấy thích thích ờ, những cái căn mà như vậy á tại vì là mình bố trí nó thoáng và mình để những cái đèn chùm nào đó nó sẽ nhìn nó sẽ rất là đẹp đúng và rồi sang thì à, từng từng tầng thì à, nó sẽ à, à, có những cái lối riêng tư và mình có thể ở và cho thuê riêng biệt được anh ạ à. thì bây giờ là phước sự và ngọc ánh sẽ đi lên tầng 3 để xem cái tầng 3 nó có gì đặc biệt so với tầng 1 và tầng 2 Ngọc Ánh ha à. một cái căn shop house gọi là tận dụng tối đa diện tích của cái ừ, căn nhà phòng Ngọc Ánh Đúng rồi Rồi đối với tầng 3 này nó không phải là một cái tầng bình thường nữa nhưng mà nó gọi là một cái căn giống như là một cái căn duplex luôn á Ngọc Ánh ạ à. à. Nguyên một cái sàn rất là rộng có ban công lớn ban công nhỏ và một cái duplex bên trong luôn à đây nữa hả à đúng rồi mình có thể làm giống như cái căn áp mái đó chính xác ở đây là một cái căn áp mái mình giống nếu như... mà mình giống như là mình uh, coi những cái bộ phim của mỹ á, thì có những cái căn áp mái người ta làm những cái uh, có làm những cái giường hay là những cái khu mà đọc sách rất là dễ thương đây nếu mà gia gia đình ảnh giống như chị hai thế hệ thôi à. thì uh, một cái chỉ cần một cái căn trên cùng này lép này á, là mình sử dụng cho được cả gia đình rồi à. và đồng thời ở trên này nè mình có thể thiết kế một cái cầu thang lên xuống tùy à, thích theo của mình và ở trên kia là một phòng và ở trên kia là có một cái sân thượng để ngọc ánh tha hồ trồng cây à, trên đó tha hồ mình ra đó mình trồng cây đây nè rồi chưa nói nè ngọc ánh mình có thể ra được cái ban công này ban công khá rộng nè nè ở đây là tập yoga nè nghỉ dưỡng nè ồ oh, rất là chill, luôn. rất là chill luôn vị trí khá đẹp phải không một căn xóm house ờ, thiết kế rất là hài hòa không chủ đầu tư ở đây họ giao rất là kỹ nha từng đường nét nè sơn nè và có những cái đèn gọi là đèn có sẵn đúng không đúng rồi một một cái sản phẩm cực kỳ à, hấp dẫn và ngọc ánh rồi à, cảm ơn ờ, quý anh chị đã xem qua cái video của Phước Sử và Ngọc Ánh Chi tiết về cái căn shop house của dự án Gia Dách Nhà Bè Để có nhiều thông tin hơn nữa hoặc là đặt mua hàng thì quý anh chị alo cho Phước Sử và Ngọc Ánh để tìm hiểu thêm về những cái dự án khác và nếu quý vị quý anh chị có mà ờ, ký gửi thì ờ, hãy liên hệ với tụi mình nhé chắc ăn rồi và cái số uh, hotline bên dưới uh, chúng em là có Zalo và quý anh chị có thể là ký gửi à, những cái sản phẩm tại đây và đồng thời quý anh chị cần thêm nhiều sản phẩm về cái dạng Sagat nhà bè chọn làm một nơi an cư lạc nghiệp và sinh lời lâu dài thì đừng quên inbox và hoặc là comment ở ngay video bên dưới và đồng thời là bấm nút like share và à, bình chọn cho kênh à, của à, tôi mình nhé xin chào và dạ vâng, hẹn gặp lại